em gặp anh giữa thu mơ màng nụ cười tươi như là nắng vàng cành hồng tình yêu anh dành tặng em mấy thu rồi cành hồng đến nay inside. giữa thu mưa mà nụ cười tươi như là nắng vàng